À, xin chào tất cả các bạn. À, hiện tại thì à, mình đang đi à, trên đường về quê. À, thì sau một thời gian mà ở tại Hà Nội do dịch Covid-19 chín gần 4 năm tháng nay thì việc đi lại về quê rất là khó khăn. Thì à, ngày hôm nay thì cũng được đi lại rồi thì mình cũng đang trên đường về có ít việc, công việc ở nhà. Thì à, mình đang ghi lại những khoảnh khắc trên đường về xem là có những cái gì đẹp. Thì các bạn hãy cùng theo mình để xem là đường về quê mình có những cái phong cảnh gì đẹp nhé. Chúng ta cùng đi thôi nào. rồi về đến đây thì mình sẽ phải khai báo các bạn thì ờ, trước khi mà mình về cách đây một hôm ấy, thì mình đã gọi điện về nhà rồi là hỏi xem là trạm y tế của xã xem là trước khi mình về thì có phải được về không và hơn nữa là về thì có phải thủ tục cách ly như thế nào không thì ờ, ở nhà báo ra ấy, thì là à, có thể về bình thường nhưng mà mình sẽ phải làm cái tuân thủ cái an toàn nên là mình sẽ phải khai báo thì ở đây thì mới đến đầu đường rừng quốc phương thôi thì mình phải có cái chốt khai báo đây là chốt của tỉnh thì ở các tỉnh thì họ luôn đều có cái chốt như thế này để có thể là kiểm soát được cái số lượt người à, đi từ các thành phố à, về thì họ nắm được cái vùng nào có dịch vùng nào không có dịch và hơn nữa để đảm bảo an toàn khi mà các tỉnh họ làm cái phòng chống dịch rất là tốt à, thì mình sẽ cùng vào để khai báo nhanh nha các bạn thì ở đây thì mình khai báo uh, nhanh vì mình cũng đã đã có tiêm hai mũi rồi hai mũi rồi thì khai báo nhanh thôi và hơn nữa thì ờ, sau khi về đến trạm xã của xã thì mình cũng sẽ tiếp tục khai báo tại xã nữa các bạn à, bây giờ mình khai báo nhé các bạn cái dạ, rồi thì ờ, về đến đây thì là sắp gần đến nhà mình rồi các bạn thì ở đây thì mình đang vào đó là trung tâm xã Cẩm Quý và mình đang vào ờ, trạm xá để tiếp tục cái khai báo tại xã để rằng là mình đã đi từ Hà Nội về và thời gian mình về nhà ấy, thì mình sẽ ở tại nhà bao nhiêu ngày để cho cái việc là mình làm đúng cái thủ tục uh, khai báo khi đi xa về nha các bạn thì uh, ở đây cũng sắp đến gần nhà mình rồi thì mình cũng xin phép uh, kết thúc video tại đây các bạn hãy theo dõi để xem cái video mình làm tại nhà mình xem có những gì thú vị nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi